anh un thì toa rồi anh un thì không biết cô về cô về là không nữa anh ấy yếu của mình nhá nó cứ về bằng ảnh thì buồn và mình thống kê lại mình cũng điên được tôi em tưởng tội tàng trữ xử phạt hành chính á nó tàng trữ súng anh Long nhớ anh Tùng cái to ở Hà Nội không anh ơi anh nhớ anh biết nọ vợ hỏi ờ, thế bây giờ chồng buồn ở nhà không không ai chơi à nghĩ là cũng đúng thật địt mẹ ở nhà rồi nó còn ai anh lo cho Peter và ông cưa chân chia cơm cho anh Long à xuống mẹ chạy lớn giữ lại chưa cơm đéo rồi nó, nó, nó giết rồi. à đây là mọi người ớn vào học đây như cùng cuộc đời của người anh người em người bạn đuôi đúng không? cuộc đời đặc biệt này cứ hát tù với tội chú tiến ơi chú bị hiv à ừ đợt đấy bà già cháu bị không bảo chú đéo đâu nhưng mà là chú cũng nhảy vào cuối cùng là dính luôn nguyễn hải long nhá về hỏi mẹ ra này sao đặt tên là nguyễn hải long cái chuyện chú bị, bị, bị si là đúng rồi anh bạn à nhìn anh bạn ngày càng phong độ mừng cho bạn thật còn nhớ tôi không ok quang anh nhá à, youtube này thì tôi biết thằng bơi ờ, thì có một vài thằng anh tân tân trên mạng xã hội này là có thằng nào ờ, vũ hoàng này thằng em vũ hoàng người hải phòng này thằng uh, tuấn thanh hóa này thằng thái bình này thằng Hà Nội bốn anh em Tết năm ngoái vẫn còn ngồi nói chung là Tuấn Thanh Hóa với là Hoàng hay là mấy anh em mấy mấy mấy anh em phân là nó nó nó ý là, là nói chung là không phải mạng đâu quen nhau ở mạng xã hội này thôi nhưng mà đôi khi hợp nhau thì quý ông bạn dạo này bể thế à thế thôi bạn à tôi lúc nào cũng đầu tóc mặt túi mồ hôi dầu chứ chỉ ăn xong mới lanh quanh mấy cây cây cối mà tưới tí ờ, tắm tí gì thôi còn giờ bản lĩnh ấy giờ nó phải là à. dầu nó dầu rồi đúng không ạ anh Long có tin vào ma quỷ không anh em cái niềm tin của đức tín thì nó phải phụ thuộc vào cái việc là mình được cái gì em hiểu chưa thì mẹ à, tin vào ma mà lại chỉ được sợ thì thì thì thì thì thì, thì đứt buổi dầu thì đập đá khá thì zit kia nhá hệ hệ le ve thì phải làm vài viên kẹo vẫn cứ cô đe người à anh bây giờ cô đe hết tình ơn chú thấy bác vượng chơi quả giảm giá xe đấy có cao sách không ạ chung là chỉ có những thằng ngu như cháu ấy và và như là cái cái cái cái, cái, cái một vài cái thằng lớp văn nó thấp thì người ta mới như là giảm giá xe này hay là không giảm giá xe em nhá rồi chưa đi mạnh à mới bản chất ô tô nữa nói bản chất cái ô tô nó chỉ là phương tiện đi lại thôi cân sắp vụn nên là được đéo bao nhiêu đâu mà có điều là ở Việt Nam mình là cái thuế má nó cao thôi không hiểu rồi thì nó đắt thôi chứ còn đáng bao nhiêu đâu mà cái giá trị thực của cái xe đấy cái giá trị mà mua xe ở Việt Nam ấy, nó bằng như kiểu mua iPhone 12 đúng lúc nó ra còn đến khi mà, mà giá trị thực của cái xe thì nó bằng con iPhone 10 bây giờ thế thôi nó chỉ tầm khoảng chục triệu thôi anh 50 kiểu 5M 2M không anh em thấy anh kéo kéo tài xỉu cho ai bao giờ không hay là kèo gì quật thì không mà em lại gả anh như vậy nếu như anh bạn không nhớ tôi thì tôi nhắc cho anh bạn tôi là người cho anh bạn vay ít vốn để đầu tư mấy năm trước đây anh bạn ạ à, thật sự là là, là giờ phút này là, là đá đặt phê pha cũng không nhớ phải không là một bây giờ cái hai là cái kênh youtube thì mình à, liên lạc thế đéo được với nhau được mà mà lại muốn là nhớ không phải đâu cái thứ ba là, là, là, là, là nếu mà bạn bạn bạn tôi, tôi, tôi không nhớ nếu, nếu mà đúng có như thế thì tí nữa bạn liên lạc với cái zalo đây không chín sáu bảy ba sáu ba bốn nhá tôi tôi tôi tôi tôi tôi gửi bạn gửi lại bạn vì tính tôi đa phần là, những cái gì mà nó, nó, nó liên quan đến thiên nhiên là tôi rất đã để ý đâu giờ con người ta phải hòa quyện với thiên nhiên nhà anh gần núi đối không anh tiến nơi nhà anh ở cạnh núi đối đằng sau huyện ủy nguồn pin còn 15 phần trăm câu ông thông cảm nhé nếu mà chẳng may mà có nguồn hoặc là nó sập pin ấy, à, nó sập nguồn ấy, thì không thông cảm nhé ước mơ là phải thì mẹ ảm à, ước mơ đâu đánh cờ bạc giàu lên được không hả chú cháu làm cái đéo gì cũng giàu cháu được chưa làm cái gì cũng vẫn có thể là giàu lên được nhưng nó phải là làm nhá còn nếu như mà cháu chơi thì chơi cái đéo gì cũng nghèo kể cả là chơi cầu lông cũng sẽ nghèo nếu cuộc đời chỉ ăn mà chơi cầu lông thôi nghĩ cảnh nó, nó nó nó bây giờ như này nhá anh em ngồi đây à, cái sập còn đây bạn còn đây mà nay cụ lại trốn mây chân trời cái chữ này cái chữ nhẫn nó là cái chữ nó lớn mẹ nói không nghe nhưng đôi khi là Peter là nó đi cái quả nó dính cái quả án rất vớ vẩn địt vậy à nó, nó đéo xứng rồi nhá vì cái đéo này vậy à vì hai ba triệu bạc em đang sửa nhà cho con long quy à con long long quy nó ở trong kia mang vâng, chủ chơi tất cả tôi gì mẹ à nói thật với các anh em là tôi cũng cũng cũng có được cái, cái đầu cấp gì đâu mà lên Facebook thì suốt ngày chúng nó hack mấy chúng nó phá không rồi thế này thế kia lên TikTok thì nó thật là cái nền tảng TikTok ấy là nó có cả trẻ em từ 13 tuổi trở lên tức là từ 13 tuổi trở lên là được dùng TikTok rồi thì những cái ngôn từ những cái hình ảnh những cái, cái câu văn của mình cũng không phù hợp với cái giới trẻ dưới 18 tuổi nên là mình cũng chưa nền tảng tiktok bật uh, ờ, sắp tới là mình sẽ uh, làm cái youtube nhỉ mẹ nhau ờ, đời đéo rồi mà mấy ai cuộc đời là cứ ăn xong ở nhà trồng cái cây cái cối dư tuy này thì tháng cũng làm được khoảng gọi là bốn năm xịch bốn năm chục thì đi mẹ à ăn tiêu hai vợ chồng ba đứa con ngày vứt ăn tiêu cũng tầm khoảng gọi là một tháng đến hết 20 đến 25 triệu à, ờ, 10 triệu tích lũy là 3 năm còn 5 triệu thì mua cái cái cây cái cối rồi là mua tí gọi là thi thoảng lại cho tí chị ăn một dưới đồ sơn rồi là đập tí đá thấy chưa nhưng mà thế thôi cuộc sống này vậy nào cũng thế thôi với nhau những mộ anh sinh năm tháng đã về hưu hưởng già như các cụ cái về hưu hay không về hưu mà nó ở trong cái tâm mình thôi đời ông ờ, già sắp chết thì con mẹ à, vẫn còn tính cái chuyện gọi là ham hố rồi đồng tiền vắt gạo đeo rồi quanh quẩn này đã đẳng quá thì bây giờ thì mẹ à, cuộc đời có cái gì đâu nôn cũng niếm rồi đúng không giờ có muốn cứt được chứ ăn thì mẹ à, tầm này chết được rồi khi giá cả cứ ngày một nên tại sao bao nhiêu năm nay cái gì nói chung với nha là sự đang mưa à không đây là cái tính bẩn lọc nói chung là cái cái cái cái cái dịch bệnh covid này mà nó sẽ làm cho cái thế giới nó, nó, nó thay đổi toàn cục và trước khi tôi nói ra cái điều này tôi nhờ công công like tôi phát nên 300 like ấy, tôi chia sẻ cái điều này nó tôi xin nói với ông một cái điều mà chú mẹ à mình nó dã man sau những hôm mà phê pha đã đọc mà tôi mới nghiệm ra muốn ông ấn độ tôi lúc nay đi tôi sẽ chia sẻ với ông một cái điều mà gần như này ngoài người sẽ giật mình thế giới này nó à, đôi khi nó đang nghiêng lại trở thành thẳng ba trong thì đợi sáng mai nhé à ok trần khánh gia nhé có cái đeo đâu thích thì ta chia sẻ cái này trên cái fanpage ờ, mình đeo có fanpage ngũ đông ba cũng là chia sẻ cho mấy đồng ba đấy nhưng mà nhóm nhất này cái đầy thì ai cũng đều được mình có thích hay không nhưng tao thì chỉ có livestream ở youtube thôi duy nhất là youtube nếu mà nó thật không này đi à, với nó nếu nay nó cũng dồn em ủng hộ trăm anh đặng tân ca ca đôi khi là, là cái cái nai view nó chỉ là dành cho những cái thành phần gọi là à, của câu nai câu view thế là những cái cái cái cái, cái, cái sự ghen tị và đố kỵ của những kẻ tiểu nhân và những cái thằng địt đầu đất thật đúng không này nếu để nói tất cả các cái trung tâm cả các cái trạm tất cả các tỉnh thành trong cả nước mà dọc cái dịch covid này mà dọc cái dịch ma túy này như dọc dịch covid ấy, thì nó khác thực ra muốn nghiện được ấy, thì nó phải cố thì cũng phải đi mẹ có cả người bán đi mà cái con covid nó bé như thế mà mà người ta còn kiểm soát được không bây giờ cứ đi đi vào hải phòng test mạnh à cả ma túy đi các con nghiện thì, thì bô mà đi cắt cơn 14 ngày còn vào mà thì cách ly thì là 21 ngày có thế thôi không có tin là hết là Việt Nam không còn không còn không còn người nghiện đâu không có làm được thật đấy nhưng vì sao mà không làm hả ta đéo hiểu là, là sao đi à, lại, không không làm các cái dịch chú bán sang Vũ Long An rồi à ok Tâm Quyết bán thịt bà này đánh nhau không tiến nữa ok nguyễn hải long nhé lúc vừa mày bổ tao bị si thì tao bảo này mày hỏi mày ao mày vì sao đặt tên nguyễn hải long anh đây của bà già đấy nếu mà để nói một câu tôi cũng là một thằng chơi ma túy quảng cáo bo được bao nhiêu tiền em ok anh sẽ thuê nhá em quảng cáo bo được tiền để đưa cho mẹ anh hôm qua em địt mẹ anh nhé cái địt bố một cái thằng xe thuê này cái thằng dân trí thấp này mày quảng cáo BO được bao nhiêu tiền tao quảng cáo với BO là thằng nào là chủ BO thì thằng bố mày cái loại à, mày đúng là cái loại mà bố mày có quảng cáo thì mày ghét ăn này nói cái câu chuyện nghe cái giọng khấm bựa rồi ừ, xã hội này nó thành phần nó rẻ người nó rẻ rách một cách địt mẹ à, đã, đã rẻ rách rồi lại còn lại, còn nghe giọng nó còn tí tai tí tách kiểu nước chảy ấy nhỉ nó địt rẻ rách để con đi con mạnh à mày đòi lại ngáo à thầy á ừ ngáo ngáo đi thằng bố mày tới tao hỏi mày mày không ngáo là mày trả lời tao cái là thế sao người ta cái cái cái, cái ma túy đấy nhỉ sao người ta không không nập chốt như kiểu là dập dịch cái đi nó thật tao cũng bịt mẹ à, sự là tao cũng là thằng chơi đồ chơi ma túy nhưng nếu tao buồn yêu ai thì em lại bịt cái mệnh àm bây giờ đấy chốt đấy, cứ test dương tính là đi đi cách ly là là là test dương tính mới ba tí là đi cắt cơn mà um, anh Long là ông tổ trong môn phái ăn tục và nói phép cái quan trọng là nói được nói phép nhưng mà vẫn người ta nghe anh em lên hộ 300 cái hai cái để chỗ thằng của nó phép đấy nó biết là người ta nói phép nhưng mà người ta vẫn còn định được vượt bán số đông cứ bao giờ mà nai mà ít hơn tổng số người thôi tôi cũng xin dừng cuộc chơi rồi đeo ma túy nó cũng nguy hiểm hơn, hơn covid cơ mà nhưng mà ma túy nó còn ra tiền em ơi theo tao nghĩ là ma túy là, là đeo bán được à, covid là đeo bán được covid nó, nó, nó đeo chơi được nhưng mà thì, à, ma túy thì khả năng vẫn còn về gì được nhưng mà không tôi tôi hỏi tôi nói thật là tôi là bây giờ là một gọi là giang hồ mạng một thằng xăm trổ bị rất rất nhiều các vấn đề và rất nhiều các bố thì cái mẹ à này có thể bế tôi đi nhưng mà tôi nói một câu trước khi gọi là mình hiểu hiểu cho xã hội này những các đồng chí mà làm cái các cái chốt kiểm dịch uh, ờ, covid đấy các đồng chí gắn gượng hộ tôi thêm tầm khoảng hai tuần thôi để chốt ma túy thì tôi nghĩ rằng dân trí ở Việt Nam này làm gì còn nghiện nữa đúng không trông chú xúc động thế đi cứ mày à mày thằng cơ thì nó chỉ đi dăm ba năm nó về thằng Peter thì nó chỉ đi gọi là hơn chục năm nó về nhưng mà thằng nghiện thì làm gì có ngày về hả em thằng nghiện là một cái mẹ à, bị tù một cách nó nó, nó kiểu yếu gì nghiện là án trung thân đấy trung thân mà lại còn xử sớm đấy đã nói hay nong nói đấy bố mày nói đi à, ông ơi ông bắt tôi đi để tôi ở lại làm chi cho buồn ông ơi cảnh như lấy đồ cũng được cơ sao đi vậy anh ấy nhặt được khẩu súng cầm trình báo hơi muộn lại ngáo rồi Chúc mày tỉnh thằng nào thằng của bố mày ngáo thì mày tỉnh đi chúng ta hỏi là đi mệnh à mày sao sau cái covid nó bé như thế người ta còn kiểm soát được mà sao sao những thằng bán ma túy nó to như thằng tịnh ấy, sao lại, lại lại lại lại vẫn để nọt nữa lại vẫn để nọt vào để cho những thằng nghiện như như tao phải chơi cái cái mệnh à nếu mà tao nghiện mà không không gặp được đá thì tao cũng chơi được vào mắt rồi à. em thấy bạn anh bên ăn não bảo anh tiến ra ngoài ít nói lắm chả biết phải không anh ôm địt cái mẹ à, nói trên này nóng mồm mày đêm anh con này đầu tư không em thích xem bố rồi không mai Ôi giời. đời nó chán lắm không ạ mà, à, đôi khi muốn làm người cũng khó mẹ ờ, rồi cứ bắt là một thằng người là phải đi cai nghiện trong khi đó thì bắt bà thằng bán đi thì thôi làm đeo rồi đúng không nhỉ dạ, hả cứ bắt thằng nghiện là phải đi cai trong đó bắt mẹ thằng bán đi thì, thì, thì, thì nghiện vật cứt rồi lúc đấy thì, thì mẹ chỉ có ngồi mà mà mà mà mà, mà... thôi đừng ngay cái đấy anh ạ à. ok huy đinh nhá đi mẹ à mày thằng nào cũng có cái tinh thần như mày cũng có cái cái cái cái, cái, cái kiểu gọi là, là, là sợ chết nó gan như mày và cái kiểu mà không nói thẳng vấn đề như mày nhé tao hỏi mày thì xã hội này sống với nghiện bao giờ nữa ba đứa con tao nên lớn lên hai đứa con gái rất có thể lấy phải thằng chồng bị nghiện thế thì phải làm sao đúng không thằng con trai tao lớn lên vẫn còn những tầng lớp người người nghiện ngập nhà nhà nghiện ngập thì rồi nó cũng lại biết đâu lại lại bị nghiện có phải nó khổ không nhưng cuộc đời nó đi mẹ nói thẳng vấn đề thôi còn cái gì nữa đã nghiện rồi thì à, bây giờ đi bà nó mấy năm có khi lại còn sống trở về cô đều bây giờ con còn bé chưa làm cái gì thì chấp nhận đi muốn đi cài lắm rồi làm sao để tạo động lực cho bản thân là chú nghiện đi rồi tạo động lực để mà cai nghiện phân tích kèo gì ừ. đủ giờ đi ca cũng chỉ đi nghỉ tao giờ thì đi nghỉ ngơi tao sắp đi ca rồi đăng ký rồi nông sĩ